À, xin chào các anh chị nhà đầu tư. À, hôm nay hôm nay thì thị trường chứng khoán kết thúc một phiên tiếp tục lại vào một phiên tăng nhẹ nữa của chỉ số chung. Thì hôm nay thì à, thị trường tăng 6,84 à, điểm tương đương 0,53% và khối lượng hôm nay thì đạt à, là 16.000 tỷ là cao à, cao mọi hôm cao mọi hôm rất nhiều tương đương với khối lượng của phiên bùng nổ theo đà. Thì hôm nay thì thị trường không có quá nhiều các cái dòng blue, blue chip tăng như cái phiên bùng nổ theo tuy nhiên thì các cái dòng cổ phiếu mạnh thì nó vẫn tiếp tục tăng và các dòng cổ phiếu yếu thì nó vẫn tiếp tục bị à, gọi là chìm nghỉm trong thác đỏ đúng không thì các dòng cổ phiếu mạnh thì mình luôn mình đã liên tục pick ở trong ở trên video của các cái video của mình rồi ở trên các cái à, nhóm khách hàng của mình đó thì để lát mình sẽ sâu cho các bạn à, mình đã pick những khách hàng như thế nào mình đã nhắn khách hàng là mua từ rất là sớm các cổ phiếu này khối lượng hôm nay thì đạt 573 triệu 626 ờ, ngàn cổ phiếu ờ, tác động tới VN Index nhiều nhất chính là nhóm ờ, như Vietcombank này GAS, MSN, Vinhome, TGV, VIX, VRE, VPBank à. ở ngược lại thì cái chiều giảm thì tập trung vào đích này, Hòa Phát, à, VPBank, BIS thì ờ, nhóm ờ, ngân hàng quay ra quay ra buổi sáng thì nhóm ngân hàng ờ, kéo chỉ số nhưng buổi chiều quay ngược lại thì nhóm ngân hàng lại um, đóng góp cho kéo lùi cái chỉ số xuống thì hầu như hôm nay thì thị trường đi ngang lình xình không có không rõ không rõ tức là nó cứ đi ngang chập chập chập chình chập chập chình và cuối vào cuối phiên á, thì nó tăng nhẹ một chút nước ngoài thì hôm nay mua ròng ở 600 tỷ đồng tập trung vào Đức Giang, Vinhome, à, Phú Mỹ, Đạc Hòa Phát, MSN, à, VND rồi CTG, Tàm Cà Mau. Đấy. Thì họ mua họ mua là mua những cổ phiếu mà nó được hưởng lợi từ thị trường và những cổ phiếu mạnh. Rồi Đức Giang đến nước ngoài lại tiếp tục mua ròng này, các bạn thấy không ạ? Thì à, cái Đức Giang Đức Giang hiện tại thì nó vẫn là một cổ phiếu nhóm cổ phiếu là kênh trên đó, sát nó bên hiện tại thì Đức Giang đã về cái vùng đỉnh của nó cần sát tiến sát tiến sát đến vùng đỉnh của nó ở sàn HNX thì ờ, mua tiếp tục mua ròng ở 57,15 tỷ tập trung mua về PVS PVS và SHS khối tự doanh tự doanh thì hôm nay cũng mua tiếp tục mua ròng PVS này đó mua PVS rồi ờ, GKM nhẹ mua mua ròng là 43 46 tỷ trong đó thì mua PF 36 tỷ rồi thì còn đâu đó khoảng 7 tỷ là một rải rác mua các cổ phiếu khác từ danh mua ròng trên ờ, sàn Hồ Dê là mua ròng 319 tỷ đồng ở ờ, mua gas tạm Phú Mỹ tạm Cà Mau đất xanh Masan STB ờ, EGC Đấy sơ qua đó là sơ qua về thị trường chung sơ qua về thị trường chung còn tiếp theo đây là các cái nhóm ngành mạnh nhóm ngành hôm nay mạnh là gì thì vẫn là dầu khí vẫn tiếp tục là đi lên này à, dầu khí này rồi à, cạm này rồi à, thủy sản này đấy ba nhóm ngành này và ba nhóm ngành leader của thị trường và nhóm thêm nhóm hóa chất hóa chất có chất thì có Đức Giang mà Đức Giang và một cô một số cô cổ phiếu bán lẻ như FRT hay là FPT thì cũng giá là khá tốt khá là tốt còn e dòng à, bán lẻ như FRT hay MWG hay là DigiWorld PEPEC thì à, tăng giá nhẹ HAH à, dòng cảng biển thì mình thấy có HAH HAH thì đầu phiên thì mình có nói ngày hôm hôm cuối phiên hôm qua hôm qua mình có nói là HAH là một trong những cổ phiếu mà khả năng tăng khỏe và tăng bền trong thời gian tới Đây hôm qua mình có nói vào lúc 10 giờ mình 10 giờ mình nói là mua SR được này có HAH an toàn này sắp tới gì, gì bật mạnh đó bởi vì bởi vì cái nền của nó cái nền của nó là nó tích nền ở đoạn này rồi đúng không ạ nó đã sát cái đỉnh rồi mà trong khi đó hầu hết tất cả cổ phiếu khác mà nó test hai đáy này test đây một đáy thứ hai mà nó bật mới bật mạnh bật nhẹ ở đây thôi đúng không ạ các bạn là bạn nào mua hôm qua thì hôm nay thì cũng lại được đâu đó khoảng bốn phần trăm bốn phần trăm thì à, nó bật nhẹ bật nó bật một cây lên vào phiên à, bùng nổ tới đà và tiếp tục là nó tích lũy đúng không ạ trong khi các cổ phiếu khác như ri rồi à, ri rủng là các dạng dầu khí đã bật tăng rất là mạnh thì riêng mà cái một cái dòng mà nó được hưởng lợi từ thì từ các cái vị mô các yếu tố vị mô rồi được hưởng lợi từ cái kết quả kinh doanh năm nay cực kỳ khả quan luôn cực kỳ khả quan mà giá cước hiện tại giá cước vận tải đang rất là cao không có lý do gì mà nó không tăng cả như là nó tăng muộn hay tăng sớm thì những cổ phiếu này nó tăng sau một chút đúng không ạ nhưng mà nó vẫn là leader của ngành nó vẫn là leader của ngành thì trước sẽ sau gì cũng tăng mà nó, các bạn mua những cái điểm này thì nó cứ nói là an toàn cái biên an toàn nó lại cực kỳ cao hơn nữa thì ở ờ, HH thì nó tạo một cái nền ở đây này một cái nền từ tháng tháng 9 cho tới hết tháng 1 từ tháng 9 đến tháng 7 là gần một năm trời à, 10 tháng nên 10 tháng cháu nên đi nó đi lên này nó đi lên các bạn thấy không nó vẫn là cái xu hướng cái cổ phiếu mạnh mạnh xu hướng kênh lên mà đang xuống lên đúng không nó test một cái nó đi lên thế ở đoạn này thì thị trường chung à, thị trường chung thì nó giảm đúng không nó chỉ giảm có một hai ba phiên trong khi đó vn index này nó chỉ HAH chỉ giảm có 1, 2, 3 phiên này Đây Nó giảm có một phiên, hai phiên, ba phiên Sau đó nó hồi lên một loạt luôn Nó hồi lên liền Hồi lên liền Trong khi đó thị trường chung vẫn giảm Và khi khi mà nó đạt đỉnh thì nó vẫn giảm tiếp một hai ba phiên trong đó đi lên liền Đúng không? ạ? Trong khi đó thị trường giảm thì chung giảm Thị, thị trường chung tiếp tục giảm Thì đây, đây đích chỉ chắc chắn là một cổ phiếu mạnh rồi đây chắc chắn là một cổ phiếu mạnh đúng không ạ thì không có lý do gì mà chúng ta không mua nó cả nó ta nó mà tăng tệ một chút đấy đây chính là cơ hội để chúng ta tham gia vào nó thì buổi sáng thì và tới bạn tham gia thì vẫn còn kịp nhưng mà chiều nay thì nó tăng trần rồi nó tăng trần rồi mình nghĩ hát hát để tiếp theo, nói tiếp để ri và tiếp tục để bật mạnh lên tiếp đó thì các cổ phiếu mà kênh trên này kênh trên và xu hướng hiện tại là kênh nó là kênh trên và xu hướng nó tiếp tục đi lên đúng không ạ xu hướng nó tiếp tục đi lên thì thì tại sao như vậy bởi vì á, xu hướng lên là vì cái cái cái lực cầu nó nhiều lượng cung thì ở đây đó chính là bài toán cung và cầu thôi nếu mà cung mà nhiều hơn cầu thì cổ phiếu sẽ giảm mà cung bằng cầu thì cổ phiếu cổ phiếu sẽ tích lũy đi ngang mà cung mà cung mà bé hơn cầu tức là thì cổ phiếu sẽ tăng ở trong giai đoạn thị trường nó giảm này không phải là do cái lượng cầu nó yếu đi mà bởi vì có rất là nhiều yếu tố khách quan và khách quan ví dụ như có một số nhà đầu tư bị khô margin chẳng hạn hay là một số nhà đầu tư là tâm lý không tâm nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra thì nó đôi lúc nó tạo tạo một cái tâm lý FOMO nó bán ra thì nhưng mà bản chất cái doanh nghiệp này nó rất là tốt à, thì khi mà nó bán ra một phát thì có một có một lượng tay to người ta sẽ vượt nó vượt cái hàng đó lên có thể người ta sẽ giữ cái giá đó lên không để nó xuống sâu thì nhìn khi các bạn nhìn vào biểu đồ thì các bạn đánh giá được ờ, phần nào cái sức mạnh của ờ, doanh nghiệp đó thì, thì bản chất của cái ờ, cái dòng cảng biển là nó được gửi lời từ vị mô chứ không phải là bất kỳ một đội đội nào có thể làm giá cổ phiếu này hết ạ đúng không ạ thì mình thấy ra các cổ phiếu mà tăng bền tăng tăng mà tăng bền nha thường là cổ phiếu các cổ phiếu mà được ảnh hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô giống như uh, hiện tại này giống như mình năm ngoái này thì uh, mình lấy đơn giản gần gần các bạn chị nhiều cái gì năm ngoái thì có dịch covid này dịch covid thì dòng các biên tăng này đó, dòng các biên tăng dòng các biên tăng này đó các bạn nó đi ngang rất là dài nhưng mà năm ngoái vì covid tăng thì giờ dòng các biên tăng một mạch luôn này các bạn thấy không ạ tăng x đôi x ba x tư lần rất là nhiều lần x nhiều lần luôn đây đoàn này chính là đoạn mà giờ dịch covid tháng 2 tháng 5 2021 à, nó nó tăng được một khúc rồi nó chỉnh đoạn xong đi lên từ đoạn này này đây đó đó đoạn này bắt đầu giờ nó bắt đầu đi lên này đừng ngay từ đoạn này luôn thì cái dịch covid xảy ra thì cái ờ, đường sắt đường hàng không đường bộ bị cấm hết chỉ có đường biển thôi đúng không ạ thì nó một à, thì bộ, thì bỗng nhiên một cái việc sự việc sự việc nó xảy ra nó tập trung vào tất cả vận tải bằng đường biển hết xuất à, bởi vì các bạn biết là hiện tại là cái cái quốc tế hiện tại là cái là toàn cầu hóa cho nên các các cái sản phẩm từ ờ, từ các cái nước cái, thứ ba ờ, cái nước xuất gia công hoặc là nước xuất khẩu như ờ, Trung Quốc rồi Việt Nam hay là, hay là đi các nước thế giới đều vận chuyển bằng đường biển và vận chuyển đường biển là một trong những phương thức vận chuyển mà nó rẻ rẻ rẻ mà vận chuyển nhiều nhất đó chính vì vậy tôi thì cái covid nó làm nó tạo ra một cái thiên thời rất là lớn cho dòng cảng biển đó thì nó xảy ra hiện tượng gì cái nhu cái cước cước phí cạnh tranh à, cái, cái cái rất là nhiều hàng hóa gửi đi mà trong khi đó là cái cái lượng tàu hoặc cái lượng container nó có hạn đó hoặc là cái cái covid xảy ra nó nó dẫn đến là cái bốc xếp hàng hóa nó tệ đây đi nó chậm đi cái lưu thông hàng hóa nó kém đi đó dẫn đến cái cái lượng tàu mà nó ngâm trên biển rất là lâu thì nó dẫn tới hiện tượng khan hiếm tàu thiếu container Đấy, dẫn đến hiện tượng là thiếu cước à, cái cước vận tải đó là cước ờ, cái cước ờ, cước vận tải biển nó tăng gấp 5 lần đó kiểu gì nó chạy lên đúng không ạ thì chính những các cái yếu tố mà nó hư lợi từ thiên thời như vậy nó thì nó mới bền từ vĩ mô như vậy thì nó mới bền hay là hay là những uh, cuối năm 2021 chẳng hạn thì các chính sách sau một đợt dịch Covid thì các chính sách về tiền rẻ của nhà nước bơm ra hoặc là để thúc đẩy các cái doanh nghiệp uh, sản xuất thì tuy nhiên là lúc đó là tiền nó chưa đi vào cái dòng sản xuất bởi vì bởi vì khi uh, dịch mới qua đi thì cái sản xuất người ta vẫn còn kém đúng không ạ cái cho các doanh nghiệp các cái doanh nghiệp còn sản xuất người ta còn chưa thể hoạt động lại hoàn toàn chưa thể bình phục lại giống như bản thân một con người bị ốm nha, hạn thì các bạn mới ốm dậy làm sao các bạn có thể đi đi hoặc là làm việc những sau một cái trận ốm nặng đúng không ạ các bạn cần một thời gian để tinh dưỡng để cơ, cơ thể nó hồi phục đã nó làm quen dần về nó càng làm quen dần và hấp thu dưỡng chất thì nó mới khỏe lên các bạn mới làm việc được trong khi đó là một người mới ốm dậy đúng không? trong khi đó thì doanh nghiệp nó cũng vậy thôi thì ờ, sau nó mới trải qua một trận ốm kịch ốm ổi là ốm bạo bệnh luôn á thì nó phải cần thời gian từ từ để nó nó kết nối lại với khách hàng này rồi nó tìm lại nhân công này rồi nó nó, nó set up lại cái hệ thống hoạt động của nó đây mà nhưng mà đây là cả một nền kinh tế cơ mà thì là cái lượng tiền co có chăng ra là lượng tiền tệ nó bơm ra thật nhưng mà nó có cần thời gian để hấp thu từ từ từ từ đó thì cái dòng tiền nó bơm ra nó hơi nhiều nó ảo ạt ra thì dòng tiền nó không thể tra dòng cái lực lượng sản xuất nó không, không thể hấp thu hết được thì nó chảy sang các cái kênh bất động sản chứng khoán đó thì năm ngoái chứng khoán tăng cực kỳ ấn tượng luôn và đợt ờ, từ tháng 7 từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 1 đến năm 10 tháng 1 thì dòng bất động sản liên tục tăng tăng trần à, như xe tăng từ 10.000 lên 100.000 đích đích từ à, 23.000 tăng lên 120.000 là 4 năm lần là 400 phần trăm hoặc là 1.000 phần trăm với các cái dòng cổ phiếu khác ờ, cũng được hưởng lợi ăn ké như là CII, LDG hay là đất xanh hay là L14 đấy L14 từ 90 ngàn tăng bọt lên gần 500 ngàn tăng 900 phần trăm các bạn nghĩ có khủng khiếp không thì con cái giao sáu dòng bất động sản là một trong những sáu dòng mà nó cực kỳ điên điên hít bức nói luôn rồi đấy thì những chính những cái cổ phiếu mà kênh trên mà xuống lên như vậy thì nó mới an toàn chính là bài toán cung và cầu thôi đúng không? chứ không phải cổ phiếu làm này làm giá gì cả không có đổi nào nó lái cổ phiếu này hết đấy. rồi dòng cảng biển nó có gì HAH VNA BNA hôm nay thì hiện thức mạnh khá là tốt tuy nhiên thì mình vẫn không mình thì mình đánh giá cao HAH hơn bởi vì khi mà cái giai đoạn mà thị trường sideways ấy, thì HAH hầu như chỉ đi ngang trong khi đó VNA thì nó mất trình đoạn khá là sâu này thì tuy nhiên quá trình hồi phục này cũng khá là ok quá trình hồi phục này cũng khá là lớn tuy nhiên thì mình mình thì mình không mình thấy là khi mà nó giảm sâu như vậy thì nó hồi phục lên nhưng mà sức mạnh nó không không có bằng được VNA à, HAH được đúng không mình đánh giá cao HAH rất nhiều thì đợt vừa rồi thì trường chỉnh thì nó có chỉnh nhưng mà nó chỉnh ít hơn thị trường chung tóm lại thì nó vẫn ít hơn thị trường chung bởi vì nó cái ngành của nó được hưởng lợi tóm lại về thôi đúng không ạ nó hưởng lợi được ờ, từ cái yếu tố vĩ mô các yếu tố vĩ mô đúng không ạ rồi GMD GMD hôm nay cũng tiếp tục tăng này tiếp tục đã tăng này đấy nó chỉnh test một đáy hai đáy đà đáy một đáy hai đáy này xong đi lên này đó vòng này cũng rất là tốt này hôm nay nó đi vào cái vùng uh, bắt đầu đi vào vùng qua mua đây là cái đường chỉ số sức mạnh RSI này rồi GMD VOS VOS thì à, nó yếu hơn về bản chất thằng à, cái ông bot này là ông là từ cái xác sống và sống dậy xác chết sống dậy này VOS VOS nó từ chỉ đâu đó khoảng 2 ngàn thôi ngàn nó tăng một mạch lên ờ, uh, 26 ngàn là tăng 600 phần trăm 6424 đúng rồi bốn gần tay tăng gần 700 phần trăm á 650 phần trăm khủng khiếp đúng không ạ thì ờ, cái giai đoạn này vẫn là nó giai đoạn nó đang cần tái tích lũy lại thôi thì sức mạnh của vốt mình không đánh giá cao bằng hh à, hay VNA rồi một dòng nửa dòng ờ, một dòng cổ phiếu được cái hưởng lợi hôm nay nữa thì ờ, giờ là chính thì đương nhiên phải là dòng dầu khí rồi đúng không ạ dòng dầu khí thì giật đầu nó vẫn là gas gáp hôm nay bật rất là mạnh này tuy nhiên đầu phiên nó bật cực kỳ mạnh luôn có có lúc đạt, đặt trần. tuy nhiên thì trong quá trình ờ, giữa phiên thì nó chỉnh nó chỉnh về hiện tại thì gáp vẫn đang ở cái vùng đỉnh của nó tiếp cận cái vùng đỉnh của nó Này, bạn thấy không ạ nó tăng gần như đặt cái vùng đỉnh của nó luôn này thì các bạn nếu mà nhìn dài thì các bạn có thể ờ, có thể nói hạ gác đang là mô hình hai đáy hướng lên hai đánh lên tùy tùy mọi người nhé đó. tuy nhiên thì đối với mình thì gas uh, à, hiện tại giá dầu tăng thì nó chỉ có hai hai cái hai cái đơn vị được hưởng hơn là chính là một là bè bình sơn hai là ông giá ga này và giá ga hiện tại các bạn thấy là nó vẫn tăng tăng rất tăng kỷ lục luôn á đâu đó về phải thì hơn 500 ngàn bình rồi nó cộng với nó kết hợp vừa từ cái tiền nó bị lạm phát một phần là giá ga nó tăng nữa. Đấy. hai cái hai yếu tố này kết hợp cộng yếu tố vĩ mô nữa thì nó đây thúc đẩy giá gà nó tăng hiện tại gắt hiện tại là khá là cao tuy nhiên mình nghĩ gắt ờ, thì đây chứ phải là đỉnh của nó đâu bởi vì giá gà còn tăng như vậy thì nó vẫn còn tăng nữa à, ờ, BSR BSR thì không phải bàn rồi đấy cái vùng này thì mình không dám mua nha mình thì mình không mua vùng này Đấy, cây kề mà cây lại chỉ phố có đáo nhưng mình không mua thì mình mua ở cây hôm qua ngay cây hôm qua này mình mua cây ở phiên hôm qua thì cũng khá là ổn thì uh, hiện tại BSR đang tiến tới cái vùng đỉnh của nó đây nó vượt qua cái mức kháng cự rất là mạnh ở vùng này vượt qua rất là mạnh mẽ thì chứ là sau 2 giờ bắt đầu nó mới vượt lên thôi còn ờ, trước 2 giờ thì nó vẫn cứ linh xà linh trình thôi nó vẫn linh trình linh trình tăng nhẹ sau đó nó vượt bất thoát lên hoàn toàn luôn thì ngày mai mình mình để xem cái dòng tiền nó có vượt qua khỏi cái cái mức cái, cái đỉnh này hay không nếu mà nó vượt qua thì tiếp tục xử tiếp đợi à, dòng tiền hôm nay thì vào cũng khá là mạnh nha đây này chỉ kém hôm qua rồi còn ờ, chỉ ít hơn phiên hôm qua thì hôm qua rồi còn mấy phiên trước thì tăng rất là mạnh này. này. đúng không đồng tiền vào mạnh và cao mức bình quân rất là nhiều ờ, BSR thì nó phục hồi từ đáy cũng khá là nhiều rồi đó nó test đỉnh một này test đáy một này test đáy hai này test đáy ba xong nó đi lên nếu mà phù bạn nào mà bắt đáy bắt được phiên này này bắt được đúng phiên này luôn phiên hồi phiên hồi phục này, này. thế mới là đỉnh cao bạn nào bắt dùng này lên thì chắc cũng được uh, đâu đó khoảng uh, từ giá mấy giá 21 21 lên 27 rồi là 6 giá à, 6 20 20 7 à, tăng 30 phần trăm rồi bắt từ đấy là được 30 phần trăm rồi đó riêng dòng dầu thì mình nghĩ con con meter này còn là con cái con mạnh nhất đúng không ạ còn khí thì còn gas này đây là dầu rồi à, pvs pvs cũng, cũng đi theo ga con đi theo PSR rồi thì PVS cũng test ờ, cũng test ba đỉnh này này test ba đây chứ test ba đáy xong đi lên đó thì BVS hiện tại nó tăng từ giá mấy giá 28 mà lên 31 thì đâu đó khoảng uh, à, 20 phần trăm ba tư ba hai ừ. đâu đó khoảng 17 à, 18 phần trăm đó, đó. đúng không Thế điểm mua của nó thì là phiên hôm kia Hôm kia, hôm kia mua được PVD PVD cũng, ờ, biểu đồ bị chặt của nó cũng gần gần giống PVS đấy. Này. Khối lượng của nó thì cũng không có quá gì xuất sắc hết đấy. PVC PVC thì ờ, con này con này mình có mua tham gia một ít nó nhưng mà con BBC này mình thấy là sức mạnh của nó thì không có được mạnh như ờ, PBR à, thì bởi, bởi mình mua nó một phần là bởi vì con này nó tính nó nó hơi đầu cơ một chút đấy nó tăng là tăng rất là ác nó tăng tăng tăng rất là mạnh quyết liệt tuy nhiên đợt này thì sức mạnh của nó thì không có mạnh như đợt trước đấy mình có mua một ít đâu đó khoảng ngàn cổ hai ngàn hai ngàn cổ gì đó rồi uh, ờ, PVT BBT nó cũng tích là được ba tích là ba đáy đi lên này tuy nhiên sức mạnh nó à, nó nó gần gần như PVS à, PVS và PVD vậy dòng à, tiếp theo dòng tiếp theo là dạ, hóa chất hóa chất đức giang thì sau khi à, phiên hở cáp thì quả nó quay lên lớp cáp luôn đây nó test hai đáy này xuống này đây cái phiên này phiên ờ, test đáy cuối cùng mà nó hồi phục lên luôn bạn nào mua phiên này cũng khá là ok thì đối với đức giang thì mình cũng có mua ngày hôm qua thì nó nó test đây ờ, mình mua vùng này ngay phiên vùng tôi đảo luôn sau đó nó rụ xuống phái hơi gác xong nó quay hôm qua nó quay lớp cáp và hôm nay tiếp tục tăng tiếp Đức Giang thì mình nghĩ Đức Giang có thể cũng vẫn còn có thể đi mua được tuy nhiên bạn nào nếu muốn an toàn thì đợi uh, đợi sau phiên ngày mùng 6 tháng 6 sau khi nó chốt quyền thì đến điều, điều chỉnh giá sau mua bởi vì cái à, cái mà cái cổ cổ tức cổ tức thì nó cũng không gì xấu cả nhưng mà cổ tức thì nó hơi lâu về đợi hơi lâu quá đấy Ờ, Đức Giang Đức Giang là có chủ yếu hóa chất chủ yếu tập trung con này thôi Đó. À, hay là một số dòng khác như là bán lẻ bán lẻ hôm nay có FRT FLT tăng khá là tốt FLT hôm nay bật à, bật mạnh này bật lên à, bật lên rất là mạnh này cái điểm hồi của nó ở đây tuy nhiên FLT thì mình mình thì mình không khoái lắm bởi vì nó nó nó, nó đi từ cái dựa đi lên nhưng mà nó không được test hai hai đỉnh hai đỉnh lắm đây, test có một điểm sau nó đi vô à điểm này điểm này nó, nó cứng quá nó không test được đây, xong nó đi luôn đi luôn thì nó hôm qua thì nó có phiên một phiên giảm thì hôm nay nó bật lề lại đấy thì mà anh chị nào mua thì có thể thật cân đối từ từ cân đối nha dòng FDT thì à, dòng bán lẻ thì nó không có giảm nhiều pet cùng thì nó cũng không có giảm nhiều đây, pet thì hầu như là chỉ, chỉ nhẹ chút xíu thôi thì dòng bán lẻ mình vẫn là dòng rất khá là ok thì điểm hiện tại đi DG World đi như quân thì cũng ờ, test ha cũng gần như giống pet vậy đó <laughs> nó khá là khá là nán nhau vậy à, quân hiện tại mình nó đang ờ, mình nghĩ là nó đang hiện tại tái cân bằng lại tái tích lũy lại nên dòng bán lẻ thì mình thấy nó không bằng được như dòng cạn cạn hay là dòng dầu ý à, pet à pet và còn gì nữa ta FPT hả không FPT và ngành công nghiệp này thì đối với thị trường hiện tại thì nó cũng chỉ có một số mã một số mã mua được thôi nó không có nhiều không có quá nhiều mã để các bạn tham gia à, đối với thị trường mà tái tích tái um, gọi là tái up uptrend uptrend uh, đối với thị trường uptrend từ đáy này ít mà à, đây ri ri thì à, sức mạnh của nó hiện tại là gọi là quá là khủng khiếp luôn đúng không ạ phục hồi từ đáy phục hồi từ đáy mà phục hồi cái đáy đáy đáy sau cao đáy trước phục hồi từ đáy mà đáy đáy sau nó cao đáy trước này đây là những cổ phiếu cực kỳ mạnh luôn các bạn để ý mà xem những cổ phiếu mà có cái tích lũy nền nền lớn này mà đáy sau cao đáy trước này đó cái nền của nó lấy sau cao này tích khi thị trường trùng chỉnh thì nó mà chỉnh theo mà lấy sau cao này trước phiên đầu nó chỉ chỉnh ba phiên phiên à, thứ hai nó chỉnh cũng ba phiên hai phiên tính là hai phiên sau bắt đầu đi lên đó từ đoạn này từ giá 80 73 73 lên 95 à, rồi à, Ri, Ri là một trong hiếm hoi cổ phiếu mà nó tăng riêng lẻ như vậy MWG à, MWG thì cũng là một trong cổ phiếu mạnh cổ phiếu mạnh ở thời điểm hiện tại Đấy. À, còn một dòng nữa chính là dòng gì nhỉ dòng thủy sản thủy sản này có gì VSC VSC thì mình nói hoài rồi hiện tại VSC nó là vùng đỉnh của nó hôm nay thì nó bật trần một phiên dòng thủy sản bật trần một phiên cực kỳ ấn tượng VSC AN, ANV và IDI đều bật trần hết đúng không ạ dòng thủy sản thì nó vẫn là một dòng hưởng lợi thôi đấy hôm trước thì mình có báo mọi người đó dòng thủy sản những cổ phiếu này cổ phiếu mạnh của thị trường chung đấy. cần rất tham gia nếu mà mình có tiền mình mua rồi hết tiền sẽ thải đáy xong đi lên những cổ phiếu mà đang ờ, đang ở cái vùng đỉnh ờ, đang ở kênh kênh trên và xuống lên và đang ở vùng đỉnh như vậy thì sớm muộn thì nó tăng đấy bạn nào mua mua hôm qua thì vì ngon lợi về t cộng VSC ANV ANV thì quá khủng khiếp rồi đúng không ạ nó bây giờ đang cái vùng định mới của nó đang thiết lập thiết lập cái vùng định mới của nó thì à, ANV thì uh, lợi nhuận là lợi nhuận năm nay chắc chắn là đột đột biến rồi đó. riêng quý 1 năm nay là lợi nhuận 120 tỷ bằng nguyên năm ngoái đi làm thì nó vẫn là câu chuyện từ thì à, thiên thời hoặc là vĩ mô mà thôi đấy hôm nay là một phiên tăng cái von rất là lớn này đâu đó khoảng 2000 2500 tỷ VSC thì hôm nay là 2000 2000 tỷ đồng chứ còn VSC còn đâu đó giao dịch hôm nay được 3000 tỷ đồng À, IDI e IDI e hôm nay cũng tăng trần bật trần này à, hiện tại thì IDI e thì đang nó đang tiến về các cái vùng đỉnh của nó thì cái con này nó có thể trừ nó, nó hơi điên tí Đấy, con này nó hơi điên nó dòng cá ra thật đó nhưng mà nó hơi điên con này à, mình nghĩ nếu một khi nó điên nó mà điên thì nó cũng chạy từ cũng ác á à, hiện tại thì nó vào cái vùng nó đi qua cái vùng khóa bán này vào vùng quá mua à quá mua qua đi, đi qua vùng quá bán này vào vùng mua ở à, đi qua vùng quá mua vào quá bán chứ mình xin lỗi đấy trong thủy sản thì có một số mã vậy thôi không có không có quá nhiều mạng để à, đấy thì à, ngoài ra còn một số mạng biển tôm Minh Phú hả? Minh Phú ở con này hiện tại không không chơi được. Minh Phú thì uh, thủy sản Minh Phú thì nó cái biên rêu nó rất là lỏng, rất là lỏng con này khó đánh lắm ngày xưa là có cái thêm hùng vương hùng vương hiện tại thì uh, nó là một cái phiếu nát rồi nó không còn gì nữa đâu hiện tại các cái doanh nghiệp là ờ, các cái doanh nghiệp mà tốt là bán được cái gì mà bán được rồi là nó bán hết rồi à, ngày trước thì có anh anh Dương anh Dương anh Dương bên taco có tham gia vào Hùng Vương ấy. tuy nhiên đâu đó một nửa năm thì anh anh Dương buộc phải rút lui khỏi Hùng Vương bởi vì các doanh nghiệp này nó nát quá là không không không có mạng nào có thể đây anh Dương tham gia đoạn này này tham gia cái là thị trường nó thì cổ phiếu nó vọt lên từ 2.500 à, đồng mà nó vọt lên 9.000 đồng tuy nhiên sau một thời gian à, tìm hiểu và tái cơ cấu thì nó không hiệu quả thì Dương anh rút anh Trần Bá Dương ấy, đấy, rút hoàn rút hoàn toàn và hiện tại thì Hùng Vương có một số các cái công ty sản xuất thức ăn à, chăn nuôi thì à, làm ăn sinh lợi nhuận thì cũng bán luôn rồi nó bây giờ còn sát xác thôi ngày xưa Hùng Vương một thời cũng từng là doanh nghiệp à, đầu ngành trong ngành thủy sản từ những năm hai những năm 2000 2008 hay gì đó về trước mình ngày xưa Hùng Vương tuy nhiên sau này thì cái chiến lược đầu tư của Hùng Vương nó sai bài bản ờ, nó, nó vay nợ nhiều quá mở rộng với quy mô mở rộng quy mô mà cái quản trị nó không kịp nó không theo kịp với quy mô mở rộng thì nó gây ra cái cái cái hiện tượng à, thất thoát không hiệu quả dẫn đến thua lỗ sau khi mà à, hiện tại thì hùng vương bây giờ nó là cổ phiếu mà trà đá penny và không thanh khoản vậy các bạn nào mà dính vào thì khôi khỏi à, đối với thị trường hiện tại á, thì ờ, đối với cổ phiếu mà đi ờ, đi từ kênh dưới đi lên á, hoặc là từ kênh giữa đi lên thì đối với thị trường hiện tại thì mình khuyên mọi người nên đánh ờ, dạng đánh ngắn thôi không nên cầm quá dài nếu khi mà thị trường có biến thì nhanh chóng rút đi đúng không? bởi vì các cái cổ phiếu các nhà đầu tư vùng trên này là kẹt rất là nhiều cổ phiếu này đúng không? hôm nay thì vn index chỉ tạm chạm ở mức 1.299,52 điểm không thể vọt ờ, qua mức mạnh 1.000 kháng cự 1.300 điểm được ờ, cái cái mức cái, mức này là mức hỗ trợ rất là dè dặt cái mức ờ, cái kháng cự này nó rất là dè dặt cái dòng tiền từ thể dòng tiền nó rất là yếu mà mà dòng tiền nó vào thì tập trung vào các cái mảng kia mà bởi vì dòng tiền nhỏ lẻ thì nó không dám vào cho nên là chỉ có là mua đợt này thì do các cái tư doanh này tổ chức nước ngoài này. đó <clears throat> và tổ chức trong nước còn à, dòng tiền các đầu tư cá nhân ấy, thì rất là đang à, ở mức dè chừng đó. ở mức dè chừng và quan sát thêm là bởi vì tâm lý các nhà đầu tư hiện tại là sao là đợi bởi vì lo lắng là thị trường nó hồi phục từ đáy này cũng khá là nhiều rồi có rất là nhiều cổ phiếu cổ phiếu cổ phiếu mà hồi phục đến 30 có kêu có cổ phiếu hồi phục đến 40 phần trăm có cổ phiếu là lên 50 phần trăm rồi lên từ đáy lên từ đáy này chính vì vậy mà họ, họ các nhà đầu tư cá nhân chờ mình nghĩ họ sẽ chờ là chờ thị trường nó chỉnh việc một lúc về đoạn này, này. đó sau hồi trường nó thị trường nó tái cân bằng sau đó đầu đi lên sau nó tái cân bằng tái cân bằng lại sau họ mới mua đó. tái cân bằng nó đi ngang tái cân bằng đi mua tuy nhiên thì à, đó chính là cái tâm lý của nhà đầu tư bây giờ mà không mà hầu như nhà đầu tư nào cũng nghĩ như vậy nên tâm lý thì được nói rất là dễ dàng đợi đều là phản ứng chung thôi để xem à, coi cái mốc 1.300 này nó nó có vượt qua êm đềm hay không hay là nó thể có thể điều chỉnh một pha để dụ bọ rồi tiếp tục đi lên đó bây giờ <clears throat> mình nghĩ sắp tới thì nó chỉ có hai trường hợp đó thôi một là đi lên nhưng mà cái khả năng đi lên đi lên luôn đó, thì nó ít hoặc là đi ngang đi ngang ta tích lũy lại hoặc là chỉnh xuống một pha với đầu đó khoảng 3 10 40 điểm viên đích rồi sau đó tiếp tục uh, đi lên và tái tái cân bằng và đi lên đó. Bây giờ không có chuyện mà cổ phiếu mà ngày nào nó tăng trần tăng trần tăng trần được đâu không phải đây và là không phải là câu chuyện của những năm 2006 2007 khi mà thị trường Việt Nam mình nó còn à, quá ít mạng ít mạng cổ phiếu lên sàn và ít thông tin thì để để mà chọn cổ phiếu hiện tại để mà chọn mua cổ phiếu thì, thì các bạn nên chọn những cổ phiếu mà đang kênh trên mà xu hướng đang lên đấy là hoặc là những cổ phiếu mà nó gần đỉnh nhất có thể tức là từ đỉnh xuống đâu đó chỉ có xuống khoảng 20 phần trăm trở lên thôi còn dưới 20 phần trăm thì khó đúng không hiện tại những cổ phiếu mà nó đạt à, một là trên đỉnh trên đỉnh là những phiếu cổ phiếu mạnh nhất như là à, ANV này G này đấy, Nam Việt đó và tới đây của mình nghĩ có thể là thêm một số cổ phiếu dòng dầu hoặc là thêm à, Vĩnh Hoàn các cổ phiếu à, dòng à, thủy sản như Vĩnh Hoàn này đấy thì có thể vượt đỉnh được còn các cổ phiếu mà nó chúi mặt xuống giống như tầng thép hòa phát hay là uh, nam kim hay gì đó thì thôi nghỉ đi nghỉ khỏe còn về dòng ngân hàng dòng ngân hàng mình nghĩ đây dòng ngân hàng chưa thể có thể nó lên nó đợt nhịp này nó cần phải tái tích lũy rất là nhiều nữa à, hiện tại thì các cái thông tin về dòng ngân hàng nó chưa có rõ ràng bởi vì à, dòng ngân hàng nó đang vướng vào cái ờ, một cái là cái thủ tục xin nhà nước nới rộng tín dụng tăng vốn nới rộng tín dụng hiện tại thì mình thấy chỉ có mấy có SHB được à, nới rộng tín dụng lên và à, ngoài ngoài ra thì à, đợt này thì các cái ờ, ngân hàng các cái nhóm trong nhóm ngành ngân hàng thì đang ờ, xin tăng vốn lên đâu đó khoảng 12 tỷ đô 12 tỷ đô thêm 12 tỷ đô mà các bạn nhận hai giá 23 ngàn thì nó cũng cũng khủng, khủng khiếp á mỗi doanh nghiệp ờ, phát hành đâu đó gần 1 tỷ đô cổ phiếu cũng khủng khiếp rất là khủng khiếp nhiều mấy ngàn tỷ đồng à, quy mô tài sản tăng lên mấy ngàn tỷ đồng thì à, phát hành tăng 4 thì chủ yếu là gì phát hành cổ phiếu cho tạo cổ tức này rồi à, phát hành à, cán bộ công nhân viên hoặc là phát hành đối tác đấy hoặc là gì đó thì vay tăng vốn điều lệ lên và cái việc mình nghĩ là cái việc phát hành này à, cũng có nhiều cách đấy hoặc là có thể bán thêm một phần vốn cho nước ngoài đó. hiện tại thì à, đợt vừa rồi có thủ tướng à, sang làm việc với chính phủ mỹ á, thì có các thông tin về là muốn nâng thị trường chứng khoán lên thì nhóm nhà đầu tư nước ngoài cũng có gợi ý thủ tướng là có thể là nới rom tín à, nới rom cho nới nới rom cho các nhóm nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia thêm vào các hoạt động ngân tài chính và ngân hàng ở Việt Nam mình đấy mình nghĩ mình nghĩ mình nghĩ thì nếu mà cái thị trường Việt Nam mình ấy, mà nó đầu tiên nó được uh, nâng hạng cái thứ hai nó đưa cái hệ thống uh, à, KRS KRS của Hàn Quốc vào mình nghĩ là mà là một điều kiện cực kỳ thuận lợi của thị trường chứng khoán và các cái dòng vốn ngoại nó đổ vào rất là lớn đấy thì ờ, lúc đó thì ờ, thì cái nền kinh tế Việt Nam này cất cánh đấy nền kinh tế Việt Nam cất cánh thì tất nhiên là có nhiều nhóm ngành nó cất cánh theo trong đó có chứng khoán hy vọng là như vậy hy vọng là đến lúc đó là có duyên ờ, được hỗ trợ mọi người kiếm tiền cùng kiếm tiền trên thị trường tài chính này Rồi hôm nay có thể phiên ờ, phiên ờ, hôm nay mình sẽ dừng ờ, cái video này ở đây. À, mọi người nếu ai mà xem được video này thì nhớ subscribe kênh của mình nha.